Nhận định soi kèo biến động tỷ lệ kèo trận Campuchia gặp Brunei diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 29 tháng 12. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi tại AFF Cup năm nay với một lối đá tấn công có phần phóng khoáng và cống hiến. Tuy nhiên, thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indo. Do vậy thì Brunei sẽ là một đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh của mình. Với lợi thế sân nhà cùng với năng lực chuyên môn được đánh giá là cao hơn. Campuchia sẽ hướng tới chiến thắng đậm trước Brunei ở lượt trận thứ tư bảng A AFF e Cup 2022 nhằm duy trì hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết. Tại AFF e Cup năm nay, Campuchia đã cho thấy được sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc là dễ dàng mất tinh thần, sa sút về thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận gia quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines với tỷ số là 3-2 cho dù đã bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa hai đều, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đĩnh đạc để có được bàn thắng quyết định, kèm theo là 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động. Cho dù thua 1-2 ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy là họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau hai trận, cho dù không có được vị trí tốt ở bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh về bán kết. Việc chỉ phải gặp Brunei là một đội yếu nhất giải là cơ hội tốt nhất để Chaneta và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi vì Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi cũng không tệ. Họ trình diễn một bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. Cái thiếu của họ đó là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại sau 26 năm vắng mặt này cho thấy rằng là họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu thì Brunei đều để thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong phong cách chơi của Brunei đó là phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lại lực bất tòng tâm. Đặc biệt, lúc ở hiệp 2, khi mà thể lực đã suy giảm thì Brunei rất dễ vỡ trận và để thủng lưới nhiều ở những phút cuối. Ở vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu đó là Thái Lan và Indonesia sẽ đọ sức trực tiếp. Chính vì vậy mà Campuchia càng phải khát khao giành được chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi đối với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. Về phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội Với Brunei, Campuchia đã quá quen với việc là bắt nạt đội tuyển này. Bốn lần gặp nhau gần nhất thì họ đều toàn thắng. Đặc biệt có trận ghi đến 6 bàn vào lưới đối thủ. Trong suốt 10 năm nay, Campuchia cũng toàn thắng khi đối đầu Brunei. Nếu như Campuchia đang dần lột xác trở thành một đội bóng khó chịu với những tinh hoa của khu vực thì Brunei vẫn rất yếu ớt. Kể từ khi AFF Cup có các trận vòng loại, đây mới là lần đầu tiên Brunei thắng vòng loại để lọt vào vòng bảng. Suốt 7 năm qua, họ chỉ hạ được Đông Timor và Mông Cổ. Còn lại là những trận thua và hầu hết trong số đó là thua rất đậm. 7 năm qua, ghi nhận 20 thất bại của đội tuyển này với tỷ lệ thua lên tới gần 80%. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Campuchia cũng đang dần tốt hơn Kể từ trận thua Iran 10 bàn không gỡ, Campuchia đã thắng Lào, Guam, Hoa Afghanistan và đặc biệt đó là hạ Philippines. Đội tuyển này đặc biệt đáng sợ khả năng tấn công khi các cầu thủ rất hiểu nhau, có kỹ thuật và tốc độ tốt. Trở ngại khiến họ thường xuyên không thể đạt được kết quả tốt nhất đó chính là hàng phòng ngự yếu kém khi các hậu vệ Campuchia thường xuyên quên kèm người và đuối ở trong tranh chấp. Thông tin về lực lượng của hai đội Những điểm yếu đó khó được khai thác vào chiều nay bởi vì đối thủ của họ rất kém, lại thiếu đi các cầu thủ quan trọng nhất ở trên hàng công. Brunei cũng mất Jufri khi anh dính thẻ đỏ ở trận đại bại trước Indonesia. Campuchia lại đang rất thoải mái khi một số vị trí của họ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Với thể lực, tinh thần và trình độ vượt trội, có thể tin rằng Campuchia sẽ vừa hoàn tất mục tiêu chiến thắng, vừa tạo cơ hội để dành thêm các miếng đánh trước khi nghĩ đến thử thách kiếm 3 điểm trước Thái Lan. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Keo Soksela, ryung Bunhoing, Joey Visan, Saret Gria, Seut Bahrain, In Sodavid, O Chanpolin, Chun Chanchaf, Lim Pisos, Siang Chanthia và Tess Samba. Tuyển Brunei, các cầu thủ dự kiến Nizarin, Sisa, Othman, Junos, Hassan, Sali, Ali, Aminuddin, Hakimisai, Rahman và Arisai. Biến động tỷ lệ kèo nhà cái Campuchia và Brunei Kèo châu Á trận Campuchia và Brunei thuộc giải AFF Cup năm nay lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 12. Thời điểm đó, Nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Campuchia là cao hơn rất nhiều qua mức kèo chấp 4 trái theo handicap. Đặt kèo hai đầu ăn đồng giá là 0.80. Sau 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh Campuchia chấp 4 hòa. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo các chiến binh Angkor giảm sâu xuống còn là ăn 0.65 và theo kèo Brunei ăn 0.95. Nếu các nhà đầu tư châu Á tiếp tục đặt cửa cho Campuchia, nhiều khả năng nhà cái sẽ có điều chỉnh về tỷ lệ kèo ở những phiên giao dịch sắp tới. Những kết quả không tốt trong loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 khiến Campuchia bị nghi ngờ về sức mạnh của mình. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Honda đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân và chỉ thua sát nút 2-1 trên đất Indonesia. Về kèo châu Á, các chiến binh Angkor đều giúp các nhà đầu tư châu Á ca khúc khải hoàn ra về. Trong khi đó thì đúng như kịch bản, Brunei chỉ là một đội bóng lót đường ở bảng A. Điều đó được thể hiện qua việc những choang bóc cày thua kèo cả ba trận ra quân. Rất có thể họ sẽ tiếp tục hứng chịu thất bại nặng nề trước một Campuchia vẫn còn cơ hội giành vé lọt vào vòng bán kết. Lựa chọn Campuchia Biến động tỷ lệ tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á đó là vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 12 Thời điểm đó nhà cái để cờ tài xỉu là ở mức 4, 3 trên 4 Đặt cửa hai đầu ăn đồng giá 0,80 Sau 2 ngày lên kèo Tỷ lệ tài xỉu không có bất kỳ sự thay đổi nào và biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo tài giảm sâu xuống còn ăn 0,60 và đặt kèo xỉu giảm xuống còn ăn đủ. Các nhà đầu tư châu Á đang rất tin tưởng vào một trận cầu tương bừng bàn thắng giữa hai đội ngày hôm nay. Đây là sự hợp lý bởi vì Campuchia cần một chiến thắng tương bừng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp nếu trường hợp cùng có số điểm như là Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, Brunei cũng không còn mục tiêu gì ngoài một bàn thắng danh dự trước khi rời giải đấu. Với hàng thủ đã để thủng lưới 17 lần sau 3 lượt trận thì rất có thể những chuồng bóc cày sẽ phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng nữa từ những chiến binh Angkor trong trận đấu ngày hôm nay. Lựa chọn cửa tài. Soi kèo châu Âu theo thống kê thì bóng đá Campuchia và Brunei đã từng có tổng cộng là 6 lần chạm trán trong quá khứ. Kết quả là Campuchia có 5 lần chiến thắng, trong đó đều thắng đậm cả hai lần gặp nhau gần đây. Với việc đánh bại Philippines và thua sát nút Indonesia cũng đã cho thấy được sự tiến bộ của Campuchia so với quá khứ. Vì vậy mà rất khó để Brunei có thể đứng vững trước đối thủ này, nên chọn Campuchia. Dự đoán tỷ số trận đấu 5-1 nghiêng về Campuchia.